đây là khu du lịch sinh thái thác trắng ở uh, huyện Minh Long uh, của Quảng Ngãi ha là một trong những cái điểm đến mà hình như là có dịp uh, ai ghé chơi thì thì ghé ha có một cái hòn thác rất là hùng vĩ đằng trước mặt mọi người nè rất là cao mình xem trên mạng thì mình thấy cái ngọn thác này nó từ trên dãy trường sơn xuống á quá hoành tráng rất là hùng vĩ nhìn trong này không thấy ghê đâu đứng ngoài mới thấy, thấy to à, thác trắng minh long là cái ngọn thác trên thượng nguồn sông phước giang gần à, thôn à, tỉnh đố xã của thanh an quảng ngãi ha mọi người thì thác này được coi là thác đẹp nhất của tỉnh quảng ngãi luôn từ ờ, huyện Long Hiệp đi đến thác này ờ, tầm 7 cây số thôi thác ờ, thác trắng này thì nằm giữa cái vùng núi Trường Sơn à, và có độ cao khoảng 50 mét từ trên cao thì mọi người thấy nước chảy luôn trắng xóa và rất là mạnh cái sườn núi thì rất là dốc dốc đứng luôn á dưới chân thác này có hồ nước sâu tự nhiên và cái cái từ chân thác này theo cái con suối rộng khoảng 20 mét và đá lởm chởm nhìn hay lắm à, gần như đây là cái điểm đến của người dân à, Quảng Ngãi nó cũng giống như là những cái công viên à, nổi tiếng ở các thành phố lớn vậy hy vọng là mọi người à, có dịp ghé đây chơi thì chiêm ngưỡng cái ngọn tháp này ha bao nhiêu tuổi anh? 16 hả? Tôi lấy gì đâu? Tính tiền thêm gì? còn nhiều đó là nhiều nước nước nhiều tòa phòng nước đá đá ăn với em nên em đang đang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 nữa mình thì à, mình à, mở lều cắm trại tối lắm mọi người không thấy đâu sương mù quá trời luôn sương mù nó xà xuống rồi. vô tư đi dầu vô tư dầu đổ thoải mái dầu đổ thoải mái riêng dầu đổ thoải mái đừng có xăng lên nè anh em đang ngồi chiến anh chiến chú mẫu nay thấy có vẻ mọi người cũng mệt à, thấm mệt à mình thì ngủ cái lều định bữa nay chụp à, mấy cái quay mà ở đây nó quất một trận mưa quá lớn luôn mà mây mây còn nhiều lắm mình chụp Milky quay mà có mây là thua không không không chụp được nhưng mà hy vọng hy vọng là à, không có chụp Milky Way được nhưng mà sáng mai khả năng là săn may được à. ảo chó sao chó à, có gì hy vọng là sáng mai săn may được thì mình chụp cho mọi người xem 5 giờ sáng ở Bến Quế giờ... à, gió quá trời mọi người một đêm mà gió nó, nó thổi rung lều muốn bung lều luôn á nay mà hôm qua tới mình neo lều lại chặt chẽ neo neo hết bốn năm góc à trên cao quá nó gió gió nó lù qua cái đỉnh á nó tạo ra cái tiếng hú nghe ngộ lắm ai mà ngủ ở đây mình xem là biết trải nghiệm cái cảm giác nó nghe gió nó hú gì cũng phải có trải nghiệm đúng không được về ghé nhà thờ Bằng Lăng ở ờ, Phú Yên ha tí xíu mà có thời gian đi vô gành đá đĩa luôn qua cho mọi người coi ờ, đây là nhà thờ Bằng Lăng này mình có ờ, xem cái lịch sử của cái nhà thờ Bằng Lăng này á cũng có nhiều điểm thú vị lắm á được biết nó là cái nhà thờ mà lưu trữ cái sách Ờ, chữ quốc ngữ của mình đầu tiên á là lưu ở nhà thờ này ha nhà thờ cổ kiến trúc rất là độc đáo đến gành đá đĩa nè mọi người hôm nay có vẻ đông sáng tưởng ờ, mưa là không có vô được rồi dứa biển quả dứa biển Đấy ơi đó đây là gành đá đĩa gành đá đĩa là một cái ờ, tập hợp các cái trụ đá hình lăng trụ xếp liền lên nhau ha cái hòn này nó nối hòn kia kề với lại mặt sóng nước luôn bãi đá thì chảy rộng san sát nhau có một cái màu đen huyền có trụ thì thẳng đứng có trụ thì nghiêng vẹo à, nhưng vẫn chồng lên à, thành tầng tầng trông giống như là cái chồng bát đĩa vậy đó nên à, người ta gọi nó là gành đá đĩa mà nhìn từ xa thì cái gành đá này trông giống như một cái tổ ong à, khổng lồ vậy đó à, các cái cột đá bazan này á, thì theo các nhà nghiên cứu cho rằng là hình thành à, cách đây hàng triệu năm rồi khi đó các cái dòng nham thạch à, nóng chảy phun từ ra các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa đó à, gặp nước biển nên đông cứng lại và nở ra rồi xong rồi giờ đi ra xe điện 10.000 đồng khứ hồi giờ mình đang ở điểm cực đông bãi môn mình sẽ đi đến ờ, điểm cực đông ha mũi điện á có cái con suối nè nếu mà cắm trại á cắm ở dưới có cái suối á ừ, nước mát lạnh luôn à, cái mũi đại lãnh hay à, mọi người hay biết đến với cái tên là mũi điện đó. nó là một cái mũi đất nhô ra từ biển à, nhô ra biển từ cái nhánh một nhánh của dãy trường sơn hướng thẳng ra bãi môn nơi nó thuộc địa phận của xã hòa tâm đông số về phía đông nam ngày xưa nó được do một cái người tướng à, của người pháp đó, phát hiện ra